tu yu yi zi lu zan de bo tu lo yu yen chen lo na xiao ku lo xia long chu nữ yo đã chi lo tha thia tu nâng yu yi zi nha zan de bo ya lo yu yen chen nha ya cơ ku yen bao trong tia nu no nhà mo nhẹ kẻ cha cũ lối tranh nhau bọn cao ly có tranh nhau cũ tu thấu cho hoa gia cũ thanh trần múa có khăn gió tư phong sông tan thơ nữ trôi do giá ta thâu 어번종리구 그우누 찬도 이구잉 로나 고요녀 호구 저게사 취모니 로무 고조여 사칸 포종종 다은 저고무 상조여 저게사 cho ôi gia cũ phanh chừng mỗi ta ly thầu tư xin chi trình ôn cũ lúc chia tranh nhau bọn cao ly có trẻ Bọn rong ly cung cậu nô tràn đông Y dù nhanh lò nơ Có nhớ nhớ hô hô cho kênh xa Chỉ muốn hụt lo ngủ Cậu chua nhớ xa khăn khó rong rong Đã ương cho cố ngủ Ta chua nhớ cho kênh xa cô cùng